đây cái khu này là nghe chỗ này là rẻ nhất này. sau kia uh, ba sen kìa ba sen còn bên kia hai sen hai sen hai bốn sáu bảy bảy con hai sen vậy nè hai sen này là rẻ rẻ đấy nè được rồi đấy con cá mà một cái năm mươi mươi biết gì biết gì cần bơm hả em đi xuống kia mua ít ờ, sò nữa sò nữa Xin chào các bạn hôm nay mình à, với hai à, em à, cô hai xuống chợ cá ở Tisio để mua ít sò với lại ghẻ hôm nay định làm ăn ngoài trời mà không biết sao đây uh. はいはいはい ở này là nó ở trong nó nó đỏ này. Mà ờ, bên Việt Nam là sầu huyết. Mà bữa nấu nó lâu quá cái nó nó, nó không còn nước nó khô. cái này chỉ nướng thôi. Nướng. nướng. <laughs> hấp lên. Nướng mới hấp. rẻ với bữa là rẻ luôn con này mua nướng về nè về nướng nè mua cả vỏ à? ừ để nguyên vậy á xong về mình mình cả vỏ mình về mình mới nướng ừ thì để nguyên vậy hành thì... phi rắc lên con thấy kỹ năng của nó đi mua được cái gì đó mua rẻ hay gì á Mấy con? Mẹ em tối. Nó chụp nó úp lên nó ăn miễn phí rồi trời Cái hàm câu gì mẹ mắt, mẹ đây mùa này bán Mà trứng mẹ trứng nó nuôi trứng hết trơn rồi Dạ, bởi vì mấy ông kia nhà Sò mai hả? nhìn ngọc ú ờ, năm trên rưỡi triệu mốt mực bự chà bán, bóng điện hả đèn điện giết chết của điện chết một, một khách hàng này ừ chắc đêm nó phát sáng thiệt màu của nó mà nhưng mà đêm kìa nó bán ba ba nữa sao nè ba ba à, xin mấy tám Thank you giờ nghe nó mua mấy cá gì đây không biết cá gì đây cái này vừa ráng lên cái này này cái này này con cái này này cái này chín trăm khoảng một trăm tám Nope còn chơi tiền chặn không ai chơi hả cái này cả gì ba trăm nghìn và chia viên sọt này ăn bịch mỹ luôn cá đi ừ không ngon đâu không ngon thì nó nó bể bở bở bở bở じゃあ9 セントえー100 どこでもドアこれで逃げそうこれいい2800円や袋が200円ちょうど3000円ตกตกพาชิตะ đường mắt gì đâu lấy gì ạ? đang lật sen lương con một tám tôm hùm mọi người một con sáu xe rưỡi Quay hồng Đấy, ba con à. một con sáu xe rưỡi thôi một con thôi à con chỉ Oh. あ、そう。二つ。はい。あ、だってやっぱり。一つ。はい。Tàu mưa, tàu mưa. Đúng cách này. Tàu mưa. Cầu ngư em Cầu ngư á Nuôi à? Cái đấy nuôi ngư dạ. Con nào con bốn bốn trăm yên một con bọng ngư はい、どうね。あ、買った。はい、はいよー。 tiếng mua này cho mấy đứa kia sò rồi mình đã giới thiệu mọi người cái chỗ hải sản ờ, ở thành phố Niso ở khu vực mình này thì hôm nay anh em mình ờ, mua ít cá với lại à, về nấu ăn thôi thì hôm nay mình à, kết thúc video tại đây nè. tạm biệt mọi người ở video tiếp theo nha bye bye nha giờ hai em lại đập xe rồi còn